Welcome to ốc ngổ channel Quạt quạt quạt quạt <laughs> Hôm nay á, mọi người có thấy dáng người à, của mình nằm nó có lạ không? Đấy, cái này là show toàn thân cho mọi người xem nhá. Hôm nay á, thì mình sẽ làm một video về SCP Hôm giờ anh em kêu lắm rồi Nhưng mà mọi người ơi, hãy để lại một xe giúp video của ông nha Để ông đạt được 5k à, view trên mỗi video chứ thật sự làm scb á view nó nhiều khi nó lại khá thấp mọi người nên là mọi người hãy ủng hộ mạnh tay giúp mình nhé scb hôm nay á theo mô tả là cao 2 mét nếu mà đứng thẳng và nó chỉ ờ, nặng khoảng 45 ờ, kg thôi cái dáng này á là dáng siêu mẫu của scb mẹ ơi vừa gầy vừa cao thấy không đó scb hôm nay là scb 372 scb 372 là một sinh vật chưa xác định được giống loài của nó Nhìn sơ sơ á, thì nó khá khá giống với động vật chân khớp Nhưng mà thực chất là không phải Vì xem xét kỹ hơn Về các yếu tố á, thì nó không thể nào gọi là động vật chân khớp được Tiếp theo về quả chân của SCP-372 Nó có 8 cặp chân Rồi nghe số 8 ờ, cặp thì nó khá là nhiều rồi Phải mua 8 đôi giày cho nó nó mới có thể mang được hết Chà tốn kém tiền lắm đó Với 16 cái chân được quan sát thấy á nó khá dài và linh hoạt nhưng mà nó lại rất là nhỏ mọi người à nhìn giống như là một dạng sợi chứ không phải là cái chân đâu các nhà khoa học á, phân tích rõ ràng cái thực chất á, gọi là cái chân của nó nó chỉ ờ, là những cái sợi cơ thôi chứ không phải là một cái chân hoàn hảo như là chân động vật hay là chân của con người của chúng ta cấu tạo các sợi cơ này á thì đã được xóa các bản ghi chú rồi các nhà khoa học không muốn ta biết à, nó cấu tạo như thế nào nhờ vào những sợi cơ này giúp cho SCP-372 di chuyển với tốc độ cực nhanh và chính xác có thể ước lượng tốc độ của SCP á, là 100m cho đến 200m trên giây trên các cái chân mà dạng sợi này thì lại có những cái sợi khác nữa mọi người trời ơi mấy nghe nhiều sợi không rất là nhiều sợi luôn đó là những sợi lông li ti mà mắt thường không thể nhìn thấy được Nhờ vào những cái sợi lông này giúp cho SCP-372 có thể à, bám trên mọi bề mặt Trừ các bề mặt nào mà có cấu tạo quá đặc, đặc tới mức những cái sợi lông nhỏ này á không thể dính trên đó được thì là SCP này không thể đi trên cái tường được thôi nhưng mà cái chất liệu đó đó thì là cực kỳ cực kỳ hiếm luôn tiếp theo là nhìn tổng quan về phần đầu của SCP-372 đều có mắt đều có tay như là các sinh vật khác nhưng mà nó có thêm một cái thứ gì đó rất là đặc biệt trên cái đầu của nó mà chúng ta không thể biết cái đó là cái thứ gì cái cơ quan lạ lẫm này á của SCP-372 dùng để xác nhận âm thanh chuyển động trong không gian nói á, tới đây thì nhiều bạn nhầm với lại à, dơi và ly xin đúng không à, thì thực chất á, nó không giống dơi và ly xin đâu dơi và ly xin tạo ra sóng âm sóng âm sẽ đụng vào cái vật đó và sẽ dội lại để xác định được cái vị trí của mục tiêu đó còn SCP-372 á, nó không cần tạo ở sóng âm và nó không tạo được ở sóng âm nó chỉ thu âm thanh từ cái mục tiêu của nó phát ra thôi kiểu như âm thanh ờ, từ mục tiêu phát ra là kimochi thì đó nó sẽ thu cái âm thanh nó vô và nó đo được khoảng cách là bao xa đấy và nhằm cải tiến công cuộc săn mồi của SCP 372 thực ra nó săn mồi thì cũng không phải Ờ, nó xác định để làm gì thì mọi người sẽ xem từ từ mọi người sẽ hiểu nha thì nhằm cải tiến cái việc mà xác định được mục tiêu của nó đang đứng ở đâu và khoảng cách bao nhiêu á thì ngoài cái việc thu âm thanh này thì nó còn có thể cảm nhận được một cái gọi là sự truyền đi của năng lượng Đấy, nghe hơi phức tạp đúng không nhưng mà đúng nghĩa nó là như vậy có nghĩa là các xung điện từ trong não của sinh vật uh, trong phạm vi của nó là nó đều có thể cảm nhận được khả năng cảm nhận sóng não của SCP-372 được phát triển theo thời gian. Do đó, SCP-372 á, có thể dự đoán chuyển động tiếp theo của đối tượng là gì. Vậy SCP-372 dự đoán à, cái di chuyển đó để làm gì? À, có thể là để liếu liều đối tượng. <laughs> cái từ liếu liều này giờ à, này nó mới à, có thôi mọi người. Nhưng mà nhiều người hiểu theo nghĩa hơi bậy thì cũng đúng và hiểu, theo nghĩa là liêu liêu liêu liêu liêu đó thì nó cũng đúng cho nên là mình sử dụng từ này cũng ờ, không sao ok mọi người nhé scp 372 á có một cái thú vui tao nhã đó là gây chú ý cho đối tượng rồi để đối tượng đi tìm nó nhưng mà nó lại sử dụng cái khả năng tiên đoán ờ, cái kiểu mà di chuyển và hành động của đối tượng để mà SCP-372 di chuyển tới điểm mù và ẩn thân luôn đấy mới là điều lạ kiểu nó thích cho chúng tìm á mọi người tạo cho sự chú ý sau đó đối tượng đi tìm nó và nó luôn luôn di chuyển tới cái điểm mù điểm mù có nghĩa là cái điểm mà mình nhìn không thấy á là nó sẽ luôn luôn đứng ở đó và nó đợi mình mình mà vừa quay qua nó lại di chuyển điểm khác đấy và cái điều thú vị hơn và mỗi khi á chớp mắt một cái nó sẽ lướt qua mắt mình đấy kiểu mà nó làm cho cảm giác như là mình bị ảo giác hoặc là tất cả những gì mình thấy chỉ là giả thôi nhưng thực chất á cái đó là một cách để SCP-372 cảm thấy vui hơn thôi cũng nhờ cái sở thích kỳ lạ của SCP-372 mà nó đã bị tổ chức để ý cái vụ việc là sẽ như thế này này có một đặc vụ được cử đi làm việc tại một cái địa điểm mà tổ chức đưa ra nhưng mà thật không may á anh ta đang làm việc anh ta báo cáo à, bỗng nhiên mà anh ta bị ờ, một cái chứng ảo giác theo mô tả của đặc vụ này thì nó giống với ảo giác của những người Hồi giáo đã mô tả về một sinh vật họ gặp. Họ gặp rất là thường xuyên luôn. Đó chính là một cái gì đó lướt qua lướt lại, họ không thể biết đó là cái gì. Những người ở trong khu vực đó cũng đã nói với cái đặc vụ này á là ảo giác này không gây hại gì đến bản thân của họ và chỉ làm họ bị gói loạn ờ, tinh thần và mất phương hướng thôi. Thực chất thì nó giống với hành hạ tinh thần hơn là hành hạ thể xác. Đến lúc này, tổ chức đã tham gia và điều tra sâu hơn thì bắt được SCP-372 bằng một cái tình huống dàn xếp của tổ chức. Nhìn chung á, SCP-372 không hề nguy hiểm, nó chỉ có sở thích đó là ngắm mông của đối tượng thôi. <laughs> Vì nó luôn luôn ở đằng sau của đối tượng mà. Đúng không? Cho nên là ngắm mông là đúng rồi. Thì nhìn đằng sau thì mình chỉ thấy bằng sau gáy lưng và mông thì phần mông đa số là cái phần được chú ý nhiều hơn vậy mục đích của nó chỉ là làm cho đối tượng cảm thấy mình bị ảo giác thôi đó mục đích như vậy theo quan điểm của ốc chỉ gọi là thú vui tao nhã chính xác là nó thích thì nó làm thôi và do cái tốc độ và những cái đặc tính kể trên của nó là phân loại về quản thúc của nó là Eculit và quản thúc của SCP này là sẽ được như sau nó phải được chứa trong một căn phòng dài 5m rộng 4m và chiều cao là 2m được làm bằng các tấm meca mà trong những tấm meca này là lõi là bằng thép trong căn phòng này, bốn bức tường đều được trang bị à, máy dò chuyển động hồng ngoại để tránh trường hợp SCP-372 cố gắng thoát khỏi phòng quản thúc của nó. Việc cho ăn thì là hai tuần cho một bữa ăn. Nó ăn khá là ít mọi người à mỗi lần ăn thì sẽ được một ký thịt tươi và rau tươi theo các bạn thường gọi là đồ ăn tươi rói đồ ăn của nó thì được gửi bằng à, hệ thống máng dẫn chứ không phải là do con người mang vô đâu nha nếu mà theo ốc nha con người mang vô thì khá là nguy hiểm cái với cái tốc độ di chuyển đó mà chỉ cần mà mở cửa ra thôi là nó có thể thoát ra liền cho nên là phải làm một hệ thống chuyển đồ ăn đó thấy hợp lý chưa Tất cả những người bảo vệ làm việc gần phòng giam của SCP-372 đều được đội mũ bảo hiểm, trên đó đều có gắn camera. Camera này á, thì sẽ luôn luôn kết nối với trạm kiểm soát gần nhất. Trong trường hợp các nhân viên có báo là có những gì chuyển động là lạ ngang mặt mình thì phải báo cáo ngay lập tức cho phòng bảo vệ gần nhất. Và liệu tốc độ di chuyển ốc ước lượng ở trên cho SCP này á là 100m cho đến 200m trên giây thì có đúng hay không? Chúng ta hãy xem thí nghiệm về SCP-372 nhé. Thí nghiệm lần đầu tiên á, là tiến hành với hai nhân viên cấp D cho vào một căn phòng có ờ, diện tích như thế này là chiều dài 6m, chiều rộng 5m ờ, và chiều cao 3m. Một nhân viên đứng ở góc phòng, một nhân viên đứng ở giữa căn phòng. Sau đó thả SCP-372 vào trong 5 phút. Thì đưa nhân viên ra hỏi ờ, có chuyện gì lạ xảy ra không? thì nhân viên đứng ngay góc phòng nói là bỗng nhiên có cái gì đó lướt qua lướt lại trước mắt tôi nhưng mà tôi không hề thấy rõ kiểu như đó chỉ là một cái ảo giác thôi còn nhân viên đứng giữa phòng quay qua quay lại kiểu mà đi tìm kiếm xung quanh á thì chỉ nói là thấy một thằng à, đứng trong góc thôi chứ còn lại là không thấy gì cả thí nghiệm tiếp theo á thì vẫn là hai nhân viên cấp D vẫn là căn phòng đó nhưng lần này hai người đứng hai góc đối diện với nhau thì sau 5 phút có một cái kết quả khá là bất ngờ hai nhân viên này báo cáo là thấy được 15 lần một cái vật gì đó lướt qua lướt lại trước mắt vậy là SCP-372 ờ, đã bị thấy 15 lần trong khi hai nhân viên đã cố gắng quan sát hết cái phòng cái phòng này mình nói thật sự là cũng không quá rộng nhưng chỉ thấy nó được 15 lần lướt qua thôi thì anh em nghĩ đi trong 5 phút thì 20 giây mới thể thấy được một lần thì tốc độ nó khủng khiếp tới mức nào thí nghiệm cuối cùng lần này là bốn nhân viên cấp D bốn nhân viên này được sắp xếp đứng hết bốn góc Đấy. sau khi á bốn nhân viên vào vị trí rồi thì tổ chức bắt đầu thả SCP-372 vào chỉ sau đúng một giây vừa thả SCP-372 vào thì bắt đầu D3 thét lên và gục xuống người đầy vết thương ba người còn lại vẫn chưa hiểu lý do vì sao anh ta bị như vậy. Bắt đầu họ hoảng loạn và D1, D2 và D4 đã từ bỏ công việc là đứng ở bốn góc của mình, bắt đầu chạy về hướng cửa, họ bắt đầu hoảng loạn hơn, gào thét lên. Và D4 có biểu hiện và D4 bắt đầu có biểu hiện lạ thường, đập đầu vào cửa, còn D1 bắt đầu rất là sợ rồi, quay lại vị trí của mình, chỉ co rút ở một góc thôi. Còn D2 á thì đứng thẳng thờ cũng chả biết làm gì cũng chả biết nói gì sau khi kết thúc ba ba đối tượng còn sống nói là không hề thấy scp 372 một lần nào cả vậy có một kết luận cho scp 372 nếu mà đối tượng có điểm mù thì nó sẽ không có hại người đó nó chỉ cố gắng gây cho họ hiểu là ừ mình đang bị ảo giác thôi còn nếu mà xung quanh nó toàn là tầm nhìn của con người và không còn một cái lối thoát nào nữa thì nó sẽ tạo cái lối thoát cho riêng nó bằng cách hạ một cho đến hai người. Vậy á là tốc độ SCP-372 mà ốc ước lượng là 100 cho đến 200 m là khá hợp lý. Vì nếu nhanh hơn nữa thì cái tốc độ nó nhanh quá thì mỗi khi nó lướt qua mắt mà mỗi lần mình chớp mắt á thì sẽ không kịp bắt kịp cái hình ảnh đó. Ok, video đến đây là kết thúc rồi. Nếu à, mọi người thấy hay á thì để lại một like, một subscribe cho kênh. Đừng quên bấm cái chuông nó sẽ thông báo khi ốc ra video mới. Hãy giúp ốc lên 10k nhanh nhất và video mà đạt được nhiều view nhất bằng cách đó là share video của ốc nhé. Và mọi người á, thích video tiếp theo là gì? Mọi người hãy để lại comment cho mình biết Có thể là về chuyện tâm linh hay là chuyện ma hay là scb Mọi người để cho mình biết Bạn nào có nhiều like nhất thì mình sẽ làm của bạn đó trước Đấy Còn á, nếu mà bạn nào cũng ờ, ít like ờ, mà không có comment, không có ý kiến gì á thì ốc sẽ à, cố gắng soạn cái nội dung tiếp theo vì giờ này đang khá là cạn kiệt nội dung à, scb á, thì view thấp còn làm về mấy kia thì để tránh trường hợp đụng với à, những người đã làm rồi mình phải làm theo một cái hướng khác đó là video mình luôn luôn à, làm về ma mị nhưng có vui vẻ có vui tươi chứ không phải lúc nào mấy bạn cứ có sở thích đó là làm ma hay là làm về tâm linh á mà mình chỉ nói là mình làm được khám phá thôi nha mình không phải làm để cho mọi người sợ mọi người bắt nè Chào mọi người Hôm nay câu chuyện của chúng ta nó sẽ như thế này Ôi bé ơi nghe nó hãm thật sự luôn ấy Kiểu mà cái cái phong cách mà làm để hù người ta và cái kia nó rất nhiều người làm rồi Và mình cũng chả thích hù nữa Mình chỉ nhận định rõ là ừ tâm linh á nó có những cái điều thú vị như vậy Và cái kia nó có những cái điều à, hấp dẫn như vậy thôi Chứ mình đâu nhất thiết là phải hù người ta sợ thì video mới gọi là hay Đúng không? ok tạm biệt mọi người chúc mọi người buổi tối vui vẻ